Xin chào tất cả anh em thì ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em những cái bộ hột tài xỉu 2020 để cho anh em làm tay cái anh em đi chơi tài xỉu đánh tài xỉu lắc tài xỉu bịp luôn luôn là có cái độ hiệu quả mang lại cho anh em khi anh em đi chơi đúng không ạ và ngày hôm nay tôi sẽ làm những cái clip để giới thiệu cho anh em mà chưa biết hay là có nhu cầu muốn sở hữu cho mình cái bộ hột tài xỉu 2020 này để hỗ trợ cho anh em đi chơi ở sòng giới luôn luôn là có độ hiệu quả và chuẩn xác chiến thắng khi anh em đi chơi anh em nhé đó thì những anh em mà đã từng sử dụng qua cái bộ hột tài xỉu 2020 của bên cơ sở bên tôi thì anh em cũng biết được rằng là cái độ hiệu quả mang lại cho anh em là như thế nào rồi đúng không ạ và bên cơ sở bên tôi luôn luôn là đặt uy tín lên trên hàng đầu anh em nhé với bộ hột tài xỉu 2020 này nó sẽ đi đều cho anh em chén tài chén xỉu tỷ lệ là 5 năm anh em nhé và khi mà anh em mua hột và sở hữu cái hột này thì bên cơ sở bên tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để cho anh em có thể lắc cái bộ hột này nó đi theo ý muốn của anh em này và lắc giữ tài giữ xỉu theo ý muốn nha anh em nhé đó thì cái bộ hột tài xỉu 2020 này nó là hàng độc quyền của bên cơ sở bên tôi anh em nhé và cái cách lắc cũng vậy thì thời gian gần đây rất là nhiều những à, anh em thầy thợ và tay con chơi cực kỳ là hay anh em nhé đó thầy thợ và tay con có thể nhìn những cái thế lắc và những cái thế hột ở bên trong và cái kiểu lắc của anh em để đoán được là bên trong sẽ là về tài hay là về xỉu đúng không ạ đó thì cái bộ hồn này ngoài tỷ lệ đi đều thì tỷ lệ đi đều và lắc đi theo ý muốn thì nó còn rất là khó đoán anh em nhé thầy thợ và tay con nhìn tay của anh em và nhìn thấy lắc của anh em không thể nào mà đoán được bên trong nó sẽ về tài hay là về xỉu anh em nhé bộ hột này đi cực kỳ là khôn đó thì cái bộ hột này cũng hoàn toàn là không tăng tích để để cho anh em yên tâm hơn khi anh em đi chơi anh em không cần phải lo ngại về bất cứ cái vấn đề gì về phần tăng tích của cái bộ hột này thì sau đây tôi sẽ xin test luôn cho anh em về phần tăng tích trước để cho anh em yên tâm tôi lấy bất kỳ ở đây thì ở đây là những cái bộ hột tài xỉu 2020 mà bên cơ sở bên tôi đã làm sẵn anh em nhé nước muối đúng không ạ nước muối nổi đúng không anh em Đó. và khi anh em vớt hột này thì mặc định là rằng là anh em vẫn sẽ phải rửa qua bằng nước lạnh anh em nhé Đó. để làm sao để tránh tình trạng rằng là nước muối khi anh em không lau thì nó sẽ bám vào những cái mặt hột nó làm cho cái bộ hột tài xỉu hay hay không không hoặc là những cái bộ hột của anh em nó bị nặng anh em nhé đó, nước muối khô thì nó sẽ nặng là đóng nó bám vào những cái hột mặt hột này đó, và nó làm sai cái tỷ lệ của cái bộ hột tài xỉu của anh em đó đúng không ạ anh em lau khô đó, nâm châm nhá anh em nhé thì hoàn toàn là không hít tôi có thể bao cho anh em ăn thua trẻ hột đúng không ạ nắp chén dĩa này là nắp chợ anh em nhé đó nếu mà nắp camera là lắc đấy là vứt nắp anh em nhé đó, nắp chợ tôi dán đề can cho đẹp đó. thì tôi chưa chuyển bị kịp cái đèn pin để soi đèn cho anh em để cho anh em xem là cái bộ hột này là trong hay là không thì tôi đảm bảo với anh em rằng là cái bộ hột này hoàn toàn trong anh em nhé đó trong như hột chợ luôn đúng không ạ thì à, khi anh em lên cơ sở thì tôi sẽ test đầy đủ tăng tích cho anh em để cho anh em không còn phải thắc mắc về cái phần tăng tích của cái bộ hột này thì tôi sẽ đi vào luôn để tôi test cho anh em cái tỷ lệ đi đều của bộ hột này để cho anh em cảm nhận để tránh tình trạng là làm mất thời gian của anh em Đó, test cho anh em này tỷ lệ đi đều của bộ hột tài xỉu 2020 xỉu đúng không ạ tài 356 đúng không ạ đúng xỉu luôn đúng không anh em bộ hột đi cực kỳ là đều anh em nhé và cái bộ hột này đi rất là khôn đó Nguyên tài luôn đúng không anh em xỉu đúng không ạ ba bốn năm tài đúng không ạ thì vừa rồi tôi đã test cho anh em vài chén về cái tỷ lệ đi đều của cái bộ hột tài xỉu 2020 này thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em cái cách lắc giữ tài giữ xỉu đi theo ý muốn của anh em anh em nhé đó test luôn cho anh em này 456 tứ ngũ thiên đúng không ạ giữ luôn tài cho anh em 662 anh em nhé 551 Đó, bộ hột đi rất là khôn và lên đôi cực kỳ là nhiều 236 đúng không ạ 245 vẫn là tài tiếp anh em nhé の chống xỉu bão bão tan đúng không anh em thì anh em để ý kỹ này cái bộ hột tài xỉu 2020 này của bên cơ sở bên tôi ấy nó lên đôi cực kỳ là nhiều nó lên đôi nhiều làm sao ạ là để lên cho anh em những cái chén bão như thế này và tỷ lệ lên nó rất là cao anh em nhé đó và những cái chén bão như thế này thì rất là cần thiết và rất là có lợi cho anh em làm cái để anh em đi chơi đúng không ạ rất là có lợi cho anh em tiếp tục giữ luôn xỉu cho anh em này xuống xỉu giữ xỉu cho anh em nhé vẫn là xỉu 235 đúng không ạ 125 đó lại về 235 tiếp anh em nhé một hai sáu đúng không ạ một ba bốn đúng không anh em đó thì cái chén này nó coi như là cái chén phản anh em nhé nó đã lên tải đó thì những cái bộ đồ chơi hay là những cái bộ hột thì cái đồ chơi nào hay là những cái bộ hột nào nó vẫn phải có chén phản của nó không thể nào mà nó chuẩn xác 100% được cho anh em anh em nhé thì cái này anh em đi chơi nhiều thì anh em cũng biết được rồi đúng không ạ anh em đen thì anh em phải chịu những cái chén phản thì do anh em lắc sai cách hay là lắc mạnh nhẹ nặng gì đó, đó đúng không ạ thì anh em có nhu cầu muốn sở hữu cho mình cái bộ tài xỉu 2020 này để giúp cho anh em có cái tỷ lệ chiến thắng khi đi chơi ấy, thì anh em liên hệ với tôi theo số điện thoại ở trên màn hình anh em nhé là anh em có thể đến trực tiếp cơ sở bên tôi cơ sở bên tôi ở bến xe miền Tây đó thì anh em có thể được tư vấn mua hàng và được hướng dẫn cái cách lắc này trực tiếp thì anh em sẽ cảm thấy hiệu quả hơn đó thì cũng do thời lượng video cũng không cho phép nhiều thì ờ, hôm nay cái video này tôi làm đến đây thôi hẹn anh em ở các clip lần sau đó, thì anh em đang xem video hãy đăng ký kênh để ủng hộ những cái clip của bên tôi và được cập nhật thật là nhiều những cái video mới nhất mà bên cơ sở tôi sẽ đăng tải lên về các dòng đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất hay không hay không để cho anh em tham khảo chọn lựa cho mình những cái bộ đồ chơi phù hợp với anh em này những cái bộ đồ chơi phù hợp với sòng sới của anh em và luôn luôn là mang lại cái độ hiệu quả cũng như là tỷ lệ chiến thắng anh em nhé video tôi làm đến là kết thúc xin chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi sòng sới luôn luôn may mắn